À, xin kính chào các quý vị phụ huynh và các em học sinh. Trong thời gian vừa rồi thì các lớp của chúng mình nhận được rất nhiều phản hồi của các em học sinh 2K3 và cũng rất nhiều cũng một số cái ờ, sự từ chối của đến từ các à, quý vị phụ huynh và các em học sinh nói rằng là ôi cô ơi em học online không hiệu quả bởi vì chúng ta đã học online một năm rồi ờ, từ khi mà bị ảnh hưởng của Covid-19 tháng 3 năm 2020 đến hiện tại và rất nhiều các khóa học sinh của trung học phổ thông đã ờ, và tất cả các cấp bậc học đã phải thực hiện học online từ tháng 3 năm 2020 đến hiện tại. À, chính vì vậy mà mọi người đang trong một cái nhận thức rằng là học online không hiệu quả. Và các bạn à, có biết không là các lớp học của các lớp của chúng mình dù học online trong thời gian 2 tháng nhưng các học sinh vẫn đạt được, vẫn thi tốt và vẫn à, đạt được kết quả rất cao, thậm chí học 2 tháng mà chúng tôi các em học sinh đã đạt được level 2. Vậy thì à, làm thế nào để có thể một có một cái phương pháp học tập mà online hiệu quả, học trực tuyến hiệu quả và để có thể thay đổi toàn bộ à, tư duy và nhận thức của mọi người. Nên các lăng của chúng mình ngày hôm nay quyết định làm clip này để có thể chia sẻ phương pháp học tập và hy vọng rằng có thể giúp đỡ à, giúp các bạn bất kỳ một ai muốn học uh, muốn có một cái kết quả học tập thật hiệu quả nhé. như các bạn đã biết thì kỹ năng tự học là kỹ năng quan trọng nhất của bất kỳ một ai trong số chúng ta tồn tại trên thế giới này và ờ, Việt Nam mình có câu là nguy cơ và hai từ này luôn luôn đi song hành với nhau trong nguy thì có cơ hội và trong nguy hiểm thì chúng ta luôn luôn có cơ hội đang ở phía trước và đối với Covid-19 cũng vậy khi Covid-19 ập đến thì uh, giúp cho chúng, con người của chúng ta cũng đã dần dần thay đổi được một cái thói quen hàng ngày. Nếu như từ trước kia thì uh, các bạn học sinh thì thường thường có các bạn uh, đang ngồi trên ghế nhà trường mới có nhiều cơ hội được học tập thôi. Và những người trưởng thành như chúng tôi thì Ờ, rất là nhiều lần chúng tôi ước mơ rằng chúng tôi được quay lại thời điểm mà chúng tôi được ngồi trên ghế nhà trường bởi vì khi trưởng thành thì chúng chúng tôi mới phát hiện ra là chân trời tri thức thật là rộng lớn và chúng tôi thực sự những lúc đấy không có cơ hội được đi học bởi vì bây giờ đã trưởng thành rồi đã có gia đình rồi bị áp lực bao nhiêu vấn đề về cơm áo gạo tiền thì covid ập đến khi mà covid đến thì mọi người đều không thể tụ họp không thể được uh, tập trung ở lớp học và dần dần thì các lớp học online được ra đời và chính chính khi mà covid ờ, ảnh gây ảnh hưởng của covid 19 thì các lớp học online ra đời giúp cho mọi tầng lớp trong xã hội đều có được cơ hội được đi học và với một chi phí thấp không phải di chuyển và thời gian học tập rất là linh hoạt giúp cho chúng ta có cơ hội học tập rất tốt nhưng vì mọi người chưa xác định rõ được phương pháp học tập online làm sao hiệu quả nhất chính vì vậy mà mọi người đang đang xây dựng cho mình trong một tầm tâm thức là học online không hiệu quả vậy thì những nguyên nhân nào gây cho việc là học trực tuyến không hiệu quả và chúng ta làm thế nào để cải thiện phương pháp đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm về ba hôm nay thì ờ, các lớp của chúng mình xin giới thiệu với các bạn ba phương pháp để chúng ta có thể học online hiệu quả Đầu tiên là để học ờ, online hiệu quả thì chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái cảm xúc học tập tốt nhất. Và làm thế nào để chúng ta có thể có một cảm xúc học tập tốt nhất thì các bạn ơi, hãy vào lớp học online đúng giờ. Ví dụ như là giờ học của các lớp của chúng mình là hiện tại đang là 8 giờ 30 vào buổi sáng thì hãy nhanh nhanh chóng chóng 8 giờ là chúng ta đã phải chuẩn bị sẵn sàng tư thế để chúng ta có thể vào lớp được rồi. Thứ hai là khi mà dù là chúng ta không bước ra khỏi nhà chúng ta không bước ra khỏi nhà để à, có thể tham dự lớp học nhưng mà hãy chuẩn bị cho mình một tâm thế học tập tốt nhất và làm thế nào để chúng ta có thể có một tâm thế học tập tốt nhất à, đối với các bạn gái thì hãy diện cho mình những bộ quần áo chúng ta cảm thấy hài lòng nhất rồi chúng ta thoa lên một chút son thôi để làm cho mình cảm thấy tự tin hơn các bạn trai thì hãy soi gương này hãy um, bôi một chút keo này và làm cảm thấy là mình hôm nay thật là tuyệt và chính vì vậy mà cảm xúc của chúng ta sẽ tốt hơn rồi À, đối với các bạn học online thì cố gắng tìm cho mình một nơi thật yên tĩnh và tránh việc mất tập trung khi mà học online và cuối cùng thì để cho uh, chúng ta có một cảm xúc học tập tốt thì um, hãy dậy sớm vào buổi sáng và tập thể dục giúp cho chúng ta có một là năng lượng tràn đầy để có thể bắt đầu một ngày mới. Và trên đây là bốn các cái kỹ năng để chúng ta có thể chuẩn bị cho mình để có một cảm xúc học tập tốt nhất. Và yếu tố thứ hai mà thường ảnh hưởng đến việc học online đó là chúng ta chưa trả lời được cho mình uh, câu hỏi vậy thì chúng ta tồn tại chúng ta đăng ký vào lớp học này để làm gì à, đối với các bạn học sinh mà Trước khi đăng ký du học tại quốc tế Cát Lâm thì hãy trả lời cho mình một câu hỏi tại sao mình muốn đi du học Đài Loan và chỉ, chỉ trừ khi nào mà các bạn à, trả lời được câu hỏi cho mình là cái mục tiêu, mục đích của mình tham dự vào lớp học trực tuyến này là gì thì chúng ta mới có thể uh, có một cái động lực và một cái tinh thần cũng như là một uh, cái một cái tâm lý là chúng ta sẽ cố gắng học tập thật tốt và cuối cùng uh, yếu tố cuối cùng ảnh hưởng uh, đến việc học online đó là việc tương tác À, nếu mà trong khi mà các bạn tại sao mà trong lớp học của các lâm của chúng mình thì thường yêu cầu là các bạn học sinh hãy hãy bật cam lên rồi ờ, các bạn ờ, đã thực sự tham dự vào việc phát biểu trên lớp chưa hoặc là các bạn tương tác các bạn đã tương tác với những cái câu hỏi của giáo viên khi mà dạy online đưa ra chưa bởi vì các bạn hãy tin hãy tin tôi đi đó là nếu mà hôm nay bạn tham dự lớp học online nhưng mà bạn chỉ nghe à, việc mà giáo viên truyền đạt kiến thức thôi ý, thì các bạn sau buổi học các bạn chỉ nhớ được 10% thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn tham dự tương thực sự tương tác à, với à, bài giảng của thầy cô giáo thì cái việc à, nhớ bài của các bạn sẽ sẽ rất là rất tốt và tạo ra hiệu quả của bài học rất cao. Và nếu bất kỳ một lúc nào đó khi mà chúng ta tham dự các khóa học online nói nói riêng và các khóa học của Calam nói chung mà chúng ta bị tụt cảm xúc và chúng ta cảm thấy rằng là lớp học online không hiệu quả thì hãy trả lời cho mình ba câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là bạn đã tham dự lớp học với cảm xúc tốt nhất chưa? Câu hỏi thứ hai là bạn đã xác định được rõ mục tiêu bạn muốn học là gì chưa? Và câu hỏi thứ ba là bạn đã thực sự tham uh, cam kết là tham dự lớp học 100% chưa? Bạn uh, đã thực sự tương tác với lớp học chưa? Và chỉ khi mà mình đã trả lời được những câu hỏi là mình đã giả được rất là rõ về những câu hỏi trên thì các bạn sẽ trả lời được là việc học online có hiệu quả hay không. Và các bạn ạ, tiềm thức chỉ thực sự thay đổi khi mà thói quen của con người thay đổi thôi và thói quen đấy thì được cần được rèn rũa hàng ngày và các bạn hãy xác định cho mình một mục tiêu thật rõ ràng với sự quyết tâm nỗ lực cao nhất và chính vì vậy tiềm thức có thể giúp cho con người chúng ta đạt được tất cả ước mơ mọi ước mơ mà cùng chúng ta mong muốn đạt được trong cuộc sống và trên đây là những chia sẻ của cô Tế Ca Lâm về những phương pháp học tập online hiệu quả nhất và hy vọng rằng là hẹn các bạn gặp lại các bạn tại Cát Lâm. Xin cảm ơn.